Xin chào anh em à, Bây giờ hôm nay thì à, tôi xin giới thiệu với anh em về một cái à, bệ bệ nano cái bệ này thì à, giúp anh em à, chơi sóc đĩa bịp một cách à, hiệu quả Đấy. sản phẩm công nghệ này nhé thì dành cho những anh em mà chủ sòng chủ sới hay là những anh em mà dựng sân chơi ở nhà Đấy. anh em trông cái bệ này xuống khu vực ừ, mà sân bãi anh em hay chơi khoảng cách từ à, bệ trôn nhưng mà đất chỉ còn tầm 5 7 phân thôi và khi chơi em à, đưa quân vị vào thì quân vị hoàn toàn không tan Đấy. em thể bao à, soi đèn hay là em bóc để không kiểm tra tang được Đấy. còn khi chơi anh em chỉ cần à, cầm cục lung đây là cục lung từ là chúng tôi câu dây dẫn ra để cho đảm bảo lung êm hơn đi chơi anh em à, chỉ cần bật cái cục rung thôi và nguyên tắc của nó nguyên tắc của nó này khi quân vị là tứ tử này thì cái cục rung này sẽ rung hai lần nếu về lẻ ba cái không ba đen chỉ rung một lần thôi và sắp đôi hoàn toàn không rung đây tôi sẽ thử cho anh em và tôi sẽ để cục rung lên đĩa này để em cùng nghe tướng tử này dung hai này anh em đưa vào dung hai đưa ra dung hai lần đó lẻ này tiếng lẻ này nhá thì chỉ lúc một lần thôi đó. đưa vào một lần đưa ra một lần chúng ta có thể kiểm tra lại nếu mà khi chúng ta đặt vào vị trí của cái bệ chúng ta có thể đẩy ra kiểm tra lại cũng được thấp đôi hoàn toàn không dung đó. Dạ. tứ trắng tứ đen đều dùng hai lần anh em nhé bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em đánh cho mấy tiếng để em à, thấy cái độ hiệu quả nó không rung này nó sắp đôi em nhé Đó. lung một em đến lẻ nhé không lung thì sắp đôi đánh không trượt à, phát nào em nhé tiếp tục không lung mình sẽ đôi vâng anh em à, kiểm tra này đấy rồi tôi à, để chưa chuẩn nên nó chưa tung đây em thấy hiệu quả chưa tiếp tục này lúc một đến lẻ em nhé kể cả là người ta sóc cái anh em kéo về vị trí bệ cũng được kể cả ai sóc cái được em nhé sóc cái bên ngoài mình sẽ kéo về vị trí bệ này đấy kéo về mà cái lúc này nó không báo hay là nó báo cho anh em uh, một hay lung hai em đều biết ví dụ khi mà ta sóc cá để bên ngoài này anh em kéo về phía bệ cụ tung không lung thì anh em biết là sắp đôi tiếp tục không dung này sắp đôi này ok anh em nào mà có nhu cầu về cái dòng bệ nano này thì anh em hãy hiện tôi có số điện thoại 0844 749 chúng tôi có nhân viên lắp đặt tại nhà cho anh em để đảm bảo cho em à, về hiệu quả cao và đồ chuẩn chỉ Đấy. thì em có thể mua đồ và chúng tôi sẽ có nhân viên về tận nơi để lắp đặt cho anh em về test thử tại nhà anh em luôn nếu trường hợp anh em không biết các cân chỉnh thì chúng tôi sẽ cho nhân viên về tận nơi và lắp đặt cũng như là test thử trực tiếp sau khi lắp đặt để anh em chỉ việc đưa quân vào chơi thôi em nào nhu cầu thì hãy tôi qua số điện thoại 0844 749 xin chào anh em